Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 8 hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần viết, viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày ý kiến phản đối, sách giáo khoa từ trang 67 đến trang 71. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày ý kiến phản đối là nêu được vấn đề, làm rõ thực chất của vấn đề, trình bày rõ ràng ý kiến phản đối của người viết về một quan niệm, cách hiểu khác, đưa ra được lý lẽ và bằng chứng để chứng tỏ ý kiến phản đối là hoàn toàn có cơ sở. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài viết tham khảo bằng cách trả lời các câu hỏi vấn đề nào của đời sống được bàn trong bài văn nghị luận ý kiến nào của người khác thu hút sự chú ý người viết thể hiện thái độ tán thành hay phản đối ý kiến. Lý lẽ nào được người viết sử dụng để khẳng định sự đúng đắn của ý kiến? Bằng chứng nào nêu lên để củng cố cho lý lẽ? Chúng ta trả lời, bài viết nêu vấn đề là vai trò của gia đình đối với sự trưởng thành của mỗi con người. À, gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người là ý kiến của người khác thu hút sự chú ý Người viết thể hiện thái độ là tán thành với ý kiến đó. Thể hiện ở câu riêng tôi sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy Hồng Minh hoàn toàn có lý. Lý lẽ được người viết sử dụng là ông, bà, cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng mà còn dạy bảo những điều hay lẽ phải cho ta từ thuở ấu thơ, tình cảm thiêng liêng cao đẹp sự đối xử của các thành viên trong gia đình với nhau là những bài học thấm vào ta một cách tự nhiên bằng chứng nào nêu lên để củng cố cho lý lẽ bằng chứng là người viết nhớ lại một kỷ niệm giơ bốn ngón tay lên để trả lời cho câu hỏi của người lớn khiến mẹ phải nhắc nhở điều này thành bài học đáng nhớ về thái độ trong giao tiếp Các bước để chuẩn bị bài viết như sau. một Trước khi viết, ta phải lựa chọn đề tài. Phải là vấn đề mình thực sự quan tâm và hiểu biết. Có những ý kiến khác nhau khi nhìn nhận, đánh giá. Có thể xác định thái độ dứt khoát về vấn đề đó. Sau đó chúng ta phải tìm ý. Chúng ta bộc lộ quan điểm cá nhân trong việc tìm ý. Ghi các ý tìm được ra vở. Lập dàn ý, Mở bài nêu được vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận vấn đề. Thân bài ý 1 trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bản luận. Ý 2 là phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm, lý lẽ, bằng chứng. Ý 3 là nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống, lý lẽ, bằng chứng. Kết bài là nêu ý nghĩa của việc thực hiện ý kiến phản đối sau đó viết bài, tham khảo mở bài, thân bài và kết bài ở trong sách giáo khoa. Viết xong ta sẽ chỉnh sửa bài viết theo yêu cầu là nêu cụ thể vấn đề nghị luận và ý kiến cần phản đối. Trình bày rõ sự phản đối của người viết về ý kiến vừa nêu. Đưa ra được lý lẽ và bằng chứng để việc phản đối ý kiến có sức thuyết phục nêu được ý nghĩa của việc phản đối ý kiến trái ngược vấn đề. Giả soát lỗi về từ ngữ, câu, đoạn văn, liên kết các câu, các đoạn, cách trình bày bài viết. Có rất nhiều vấn đề để chúng ta lựa chọn. Ở đây cô chọn đề tài là có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học môn mình yêu thích. Vì cái này liên quan trực tiếp đến cái việc học của chúng ta. Chính vì vậy cô chọn đề tài để chúng ta nhé. Tao thể viết tham khảo như sau. Có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học môn mình yêu thích đang là một chủ đề lớn của lớp tôi trong những giờ ra chơi. Đã có rất nhiều ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng được các bạn đưa ra để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Riêng tôi, tôi không thể nào chấp nhận được việc coi nhẹ các môn khác của một số bạn học sinh. Sự phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa kéo theo sự bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất và tinh thần của con người, trong đó có giáo dục, đặc biệt là sự xuất hiện của xu hướng nhiều phụ huynh, học sinh thích chạy theo những môn à, học cần trong khối thi mà bỏ quên những môn học khác. Mỗi một môn học khi được đặt vào trong chương trình đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Các môn khoa học tự nhiên là những môn giúp chúng ta có thêm khả năng tính toán, tư duy. Những môn khoa học xã hội sẽ giúp chúng ta bồi dưỡng thêm được nhân cách, phẩm chất và tâm hồn. Những môn ngoại khóa sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta thư giãn sau một quãng thời gian học tập vất vả Thế nhưng tình trạng các bạn học sinh chỉ quan tâm và chú ý đến một số môn học mình yêu thích và bỏ quên những môn còn lại đang rất nhiều và phổ biến hiện nay. Học sinh quay lưng với những trang văn thấm đẫm giá trị nhân đạo về cuộc sống nhân sinh, buồn chán trước những sự kiện lịch sử trọng đại mà quên mất rằng đó là những cột mốc đánh dấu sự thay đổi to lớn của đời sống dân tộc lạnh lùng nhạt với những bài học làm người sâu sắc, ẩn chứa sau mỗi bài học về đạo đức, giáo dục công dân, thấy nhàm chán với những công thức, phản ứng hóa học. Thực trạng trên bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên, các bạn học sinh cho rằng việc học tập các môn học theo khối thi sẽ giúp cho các bạn định hướng tốt hơn và tập trung hơn vào khối học, môn học mà các bạn mong muốn dùng để xét tuyển. Đó là nguyên nhân chính khiến cho các bạn coi thường các môn học không nằm trong chương trình thi. Chúng ta không thể phủ nhận được vai trò và sự cần thiết của các môn học nằm trong khối thi. Thế nhưng ta cũng cần biết rõ các môn học luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau và mỗi một môn học đều có vai trò, ý nghĩa, sứ mệnh riêng. Chẳng hạn nếu như học tốt môn ngữ văn, chúng ta sẽ có vốn từ vựng phong phú để giao tiếp, trình bày các quan điểm của bản thân một cách rõ ràng, lưu loát. Đồng thời môn văn còn là môn học giúp con người nuôi dưỡng và bồi đắp các giá trị tâm hồn trước sự nên ngôi của giá trị vật chất. Khi nhìn nhận một vấn đề, ta không chỉ nhìn từ một phía, có thể nhận thức trong chúng ta không được sâu rộng. Bạn không thể là một con người hoàn hảo được mọi người kính trọng nếu như giỏi tính toán mà không biết giao tiếp. Để cải thiện tình trạng này, trước hết chúng ta cần thay đổi những quan điểm tiêu cực, đồng thời nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa to lớn, quan trọng của việc học các môn. Đội ngũ giáo viên cần thay đổi không ngừng, làm mới các phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú trong mỗi một tiết học nói riêng và đánh thức niềm đam mê đối với môn học nói chung. Đồng thời cần thay đổi quan điểm, cách nhìn của phụ huynh, học sinh về vai trò, ý nghĩa quan trọng mà các môn học đem lại.